Xin chào, ở những bài trước bạn còn nhớ những cái yếu tố nào quyết định đến cái tỷ lệ bấm vào video của chúng ta để xem không nào? Trong đó thì có một cái yếu tố vô cùng quan trọng đúng không nào? Đó chính là hình ảnh thumbnail. Giống như khi bạn lên YouTube bạn gõ một cái từ nào đó, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng một cái gì nhá. Thì cái đầu tiên đập vào mắt chúng ta ấy, đó là những cái hình thumbnail. Và sau đó tiếp theo là cái gì nổi trội nữa? Đến phần tiêu đề đúng không nào? Và cuối cùng là một phần mô tả ngắn ở đây, nó tầm ờ, khoảng 1 ờ, đến 2 dòng. Vậy thì Hôm nay trong bài học này Hoan sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách đơn giản nhất để tự tay các bạn có thể thiết kế ra những cái thăm ờ, thumbnail hay còn gọi là hình thu nhỏ đấy. À, hình thu nhỏ của video chúng ta nó hiển thị trước khi mà khách à, trước khi khán giả của chúng ta bấm vào video để xem giống như ở đây, ở đây và cả ở đây nữa. Đấy, thế thì những cái yếu tố của thumbnail của chúng ta chúng ta sẽ được học trong bài hôm nay nhé. Sau bài hôm nay thì các bạn sẽ biết tự tay mình làm ra những bức ảnh chuyên nghiệp và cuốn hút như thế này để cho chúng ta tăng cái tỷ lệ người bấm và xem khi mà video của chúng ta hiện ra trước mặt khán giả của mình. Thì đầu tiên các bạn cũng lại truy cập cho mình cái trang là công cụ chấm phùng .phungdiemhan.com. Rồi chúng ta enter. Và đây thì bạn vào cái mục là bấm để tạo logo và banner này này. Rồi. Ở đây rồi các bạn tiếp tục vào phần tạo thiết kế cho mình. Tạo thiết kế. Rồi bạn gõ ở ô tìm kiếm này là YouTube thì tất cả những cái gì liên quan đến YouTube như là phần trước mình hướng dẫn các bạn đã làm logo này à, làm à, video ngắn này và làm hình thu nhỏ trang trí kênh trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hình thu nhỏ chính là những cái hình như thế này này đây chính là những cái hình này này đúng không ạ cái này không phải là một phần cắt ở trong video đâu nhá mà nó là một bức ảnh riêng mình sẽ chọn là thu nhỏ hình thu nhỏ YouTube và sau đó ở trong cái mục này bạn chọn mẫu phần trên này bạn chọn mẫu và bạn có thể gõ những cái chủ đề giống như là bạn nhìn ở đây uh, chủ đề về hòa bình này chủ đề về âm nhạc này về ẩm thực này về vẻ đẹp này về hướng dẫn đó rồi về du lịch về đám mây về phát triển này cho vlog này nếu như bạn vào làm vlog thì bạn chọn những cái chủ đề này được chưa ạ và sau khi mà các bạn à, chọn được một chủ đề rồi ấy, à, hoan đang lấy ví dụ như là làm về hướng dẫn nhá chọn được một chủ đề rồi thì các bạn bấm vào chữ xem tất cả đúng không ạ thì trong mục này nó sẽ có tất cả những cái mẫu để về cái chủ đề mà bạn à, làm bạn bạn đã chọn ấy và nhiệm vụ của chúng ta là chọn ra một mẫu ví dụ như các bạn làm về trang điểm thì đây có rất nhiều rồi này làm đẹp này đấy còn hướng dẫn cái gì nữa make up này đây multi preset youtube thumbnail đây đây một cái bức hình này ví dụ rất là đẹp này đây ví dụ mình làm luôn demo luôn đây nhá mình sử dụng giả dụ như mình đã chọn được cái mẫu này là hướng dẫn làm thumbnail YouTube thì mình sẽ chọn luôn cái mẫu này. Đấy, thế thì ở trong nhiệm vụ này nó có cái phần chữ này thì quá đơn giản rồi. Phần chữ này quá đơn giản rồi. Chúng ta chỉ việc thay chữ thôi. Đây, hướng dẫn hướng dẫn. Và mình có thể thay đổi phông chữ ở đây nhá, vào phông chữ đây và các bạn chọn lên cái phông chữ nào nhìn cho nó đẹp. Và nếu như chữ nó bị xuống như thế này thì mình lại cho vào cái dấu trừ này, mình giảm phông chữ kích thước chữ xuống. Đó. Rồi, tiếp tục đến chữ to youtube thumbnail đúng không hướng dẫn đây mình cho là hướng dẫn làm youtube thumbnail và mình cho nhỏ lại đó chữ youtube này mình giữ nguyên hoặc mình muốn cho nó thành màu đỏ giống như màu đồng bộ của youtube thì mình bấm vào cái chữ đó và mình chọn màu chọn màu đỏ đấy thumbnail thì để màu trắng này bạn hiểu ý không ạ các cái chữ này bạn muốn thay đổi màu thì bạn bấm vào cái chữ đó rồi chọn vào ô màu mình cũng có thể bỏ đậm này cho đậm này căn giống như là trong Word ý căn phải căn trái này cũng có thể là cho dấu chấm này đấy hoặc là bỏ đi và cái này là phần mình chỉnh kích thước dòng kích thước chữ và kích thước dòng đây là kích thước chữ này đấy. còn kích thước dòng này là trong trường hợp à, bạn làm hai dòng đây này ví dụ đây này ví dụ như mình có hai dòng nhá đây mình sẽ demo cho các bạn trong trường hợp bạn có hai dòng dẫn làm thumbnail thì bây giờ cái phần kích thước điều chỉnh này cái phần chữ lên xuống này mình sẽ điều chỉnh này đó bạn sẽ thấy cái dòng của nó lên xuống lên xuống đúng không rồi bây giờ mình sẽ xóa đi rồi còn gì nữa nào phần này là phần đăng ký kênh bạn chuyển có thể chuyển thành tiếng Việt đăng ký kênh đăng ký kênh rồi chúng ta quét tất cả cái chữ này và đổi lại phông chữ. Đây. Montaras. Rồi mình gõ lại. Đăng ký kênh. Mình chọn lấy cái phông chữ nào mà nó không bị lỗi phông nữa mà nhìn nó nó chuyên dùng cho tiếng Việt ý, thì mình sử dụng thôi. đây ví dụ mình lấy cái này nhá và mình có thể thay đổi màu giống như ở bên trên rất đơn giản đúng không nào thay đổi màu đấy hoặc cho màu đỏ đấy hoặc bạn không thích phong này thì bạn chọn phong khác đi đây như thế này ví dụ như thế hiểu chưa bây giờ là đến cái phần quan trọng nhất này phần bức hình bây giờ bức hình này bạn thay bằng bức hình của bạn thôi và mình bấm vào đây rồi bấm à, nếu như các bạn là bản Canva Pro ấy, thì nó sẽ cho phép mình chỉnh sửa ảnh luôn mình tách nền luôn còn nếu không thì các bạn bây giờ các bạn sẽ làm như thế này cho mình nhá đây bản chất nó là một cái hình ảnh hình tròn bạn thấy chưa và mình đặt lên một cái uh, một cái hình tròn ở phía bên dưới làm nền thôi bây giờ mình sẽ thay bức ảnh nhá đó là mình vào phần nội dung tải lên này nội dung tải lên và sau đó mình tải lên nội dung tải lên hình ảnh của mình ấy và chọn đến nơi mà các bạn chứa bức hình mà bạn muốn tải lên đây ví dụ mình ví dụ mình lấy bức ảnh này mình sẽ tải lên đây rồi sau khi những cái hình ảnh mà mình tải lên thì nó sẽ hiện ở cái khu vực uh, tải lên và hình ảnh ở đây nhiệm vụ mình là cầm théo kéo thả và ném bức ảnh sang bạn hiểu ý không ạ đây này. bạn bấm chuột trái vào bức ảnh bên này rồi bấm và giữ nhá nhớ bấm và giữ chuột trái rồi kéo dê kéo dê đến khi nào bạn thả vào cái phần nào mà nó thay thế hoàn toàn ý đây ví dụ mình thả như này thì nó thay thế toàn hình nền bây giờ mục đích của mình là muốn thay thế cái hình ảnh của một chàng trai cô gái ở trong hình tròn này thì mình cho vào đây được chưa và bây giờ là cái hình ảnh này mình đang hướng mắt ra ngoài đúng không mình sẽ cho nó hướng mắt vào trong bằng cách là bấm vào bức ảnh này rồi bấm vào chữ lật nó sẽ có lật ngang lật dọc lật ngang đây lật dọc đây Đấy. như này là thành trồng cái chuối đúng không ạ rồi và tất cả những cái này nhá, các bạn này nó chỉ là hành động kéo và dê. Bây giờ ví dụ bạn muốn thay đổi cái màu nền này đi thì bạn chỉ cần kích ra màu nền rồi mình bấm vào chữ màu này, bấm vào cái bảng màu này. Được chưa? Và mình chọn. Đấy bạn nhìn thấy không? Nó sẽ thay đổi màu hoàn toàn. Đấy. Tất cả những cái này mình đều có thể thay đổi hết nhá. Mình mình để nguyên cho nó nguyên bản ban đầu. Những cái chấm tròn này cũng thế. Bạn cũng có thể thay đổi. Nhưng mà đừng quá phức tạp nhá bởi vì cái mẫu làm ở đây là nó rất đẹp rồi vì vậy các bạn để nguyên như thế cho mình được chưa bạn muốn thêm một biểu tượng gì đó thì bạn vào phần thành phần này Đấy, và trong thành phần này thì nó có rất nhiều thứ ví dụ như bạn là cho chữ subscribe vào đây biểu tượng subscribe kênh ở đây đó và xóa hẳn cái chữ này đi đây mình lấy ví dụ như thế mà cho hẳn subscribe kênh vào đây được chưa và cứ như thế bạn kéo xuống nó sẽ có rất nhiều mẫu cho bạn để bạn có thể thay đổi. Cực kỳ đơn giản, mũi tên này. Đấy. Đồ họa này. Được chưa nào? Video nó còn có video mẫu cho mình luôn. Mình có thể tràn này, âm thanh. Tất cả những cái phần này là được sử dụng miễn phí hết. Và đồng thời tất cả nó đều bằng tiếng Việt hết nhá Làm cực kỳ dễ. Vấn đề là bạn và tự mày mò và bạn tìm ra cái mà bạn thích thôi và sau khi giả dụ như khi bạn làm xong ở đây rồi mình sẽ vào chữ chia sẻ này rồi chúng ta chọn cái phần tải xuống ở đây và kích thước ở đây mình có thể thay đổi nếu bản của bạn là bản free thì nó sẽ không thay đổi được ở đây Đấy, nhưng mà bạn muốn nâng cấp lên bản pro thì hãy contact với mình nhé mình sẽ cho một cái giá cực kỳ ưu đãi và bạn có thể tải xuống uh, ở đây bấm vào đây tải xuống và để là png mặc định đề xuất chất lượng cao đúng chưa tải xuống rồi. Bây giờ mình chọn đến cái thư mục mà mình muốn lưu. Và mình ở đây mình điền tên là hướng dẫn làm thumbnail demo. Hướng dẫn làm thumbnail demo. Rồi bấm lưu nó lại. Rồi ok, như vậy là những cái nguyên liệu chuẩn bị trước khi làm video là chúng ta đã có rồi đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài học tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.